Anh xin chào tất cả các em yêu dấu, anh chúc các em một ngày may mắn nhé. Hôm nay anh sẽ kể cho các em mến yêu của anh nghe một câu chuyện, đó là Molly và tên khổng lồ. Các em ơi anh, xin các em hãy dành chút thời gian kéo xuống đăng ký kênh giúp anh để anh có thêm động lực để làm video hay cho các em mến yêu của anh nhé. Và anh cũng cảm ơn các em đã đăng ký kênh của anh rất nhiều nhé. Và bây giờ chúc các em nghe chuyện vui vẻ nhé. Ngày xưa, ngày xưa, có một người nông dân, sống cùng vợ và con gái, ông rất nghèo túng và luôn phải lo lắng kiếm miếng ăn cho gia đình. Và một đêm nọ, trong nhà có còn chút thức ăn cho ngày mai không? Không, không còn chút nào cả. Nhưng mình đừng lo, tôi đã để dành vài miếng bí ngô đây. Tôi sẽ làm một nồi canh thật ngon. Chúng ta có một cô con gái đang tuổi lớn, con bé cần có đủ thức ăn. Nếu cứ như vậy thì con gái đáng thương của chúng ta sẽ chết đói mất. Nếu như tôi, có thể kiếm thêm được chút tiền, thì tốt biết mấy. Con gái của người nông dân, tên là Molly đã nghe được cuộc đối thoại của cha mẹ nàng. Nàng rất muốn đỡ đừng cho cha mình, vậy là nàng quyết định đi vào rừng sâu, hái dâu rừng, để bán một phần, còn một phần, để cả nhà cùng ăn. Chờ cho bố mẹ ngủ say, nàng liền lẻn vào rừng, đi mãi cho tới tận ngày hôm sau cho tới khi mặt trời lên. Nàng mới thấy một khu rừng đầy các loại dâu và các trái cây chín đỏ mụn. Ôi trời, khu vườn này thật là đẹp tuyệt, mình có thể hái được bao nhiêu hoa quả đây, mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền khi bán chúng, nhưng đợi một chút. Molly nhìn thấy một căn nhà lớn bên cạnh khu vườn, ngôi nhà to hơn rất nhiều so với ngôi nhà bình thường. Âu, với kích cỡ như vậy, ngôi nhà trông như nhà của người khổng lồ vậy, nhưng mình phải hái hoa quả. Molly đi về phía trước và mở cửa, vợ của người khổng lồ ra mở cửa. Ai đó? Cháu ở dưới này thưa bà. Ôi trời! Vợ của người khổng lồ rất tốt bụng, bà đưa Molly vào nhà nghỉ, nghe Molly kể chuyện. Ồ, cháu có thể lấy bao nhiêu hoa quả cũng được, nhưng phải nhanh chóng rời đi đó. Cảm ơn bà ạ. À. Mẹ, ơi, bạn ấy có vẻ đói bụng rồi, hãy mời bạn ấy ăn gì đó lót dạ đi. Nếu cha con trở lại thì sao? Con biết là ông ấy ghét con người mà. Nhưng mẹ ơi, bạn ấy trông rất là đói rồi đó, chắc bạn ấy chạc gần bằng tuổi con và... Được rồi, cháu ăn đi này, nhưng phải nhanh lên vì chồng ta không ưa con người đâu. Các em đang nghe chuyện trên kênh truyện cổ tích Việt Nam và cổ tích thế giới. Các em hãy nhấn thích video cho vui cô nhé. Cô đi nhận lấy Mời đồ ăn với lòng biết ơn. Chuyện. Nhưng khi cô bé bắt đầu ăn thì người khổng lồ về nhà. Ủa ta thấy mùi con người ở đâu đây? Chỉ là một cô bé trạc tuổi con gái chúng ta thôi mà. Hãy để con bé đi đi. Đúng vậy xin cha để bạn ấy đi. Người khổng lồ liền nghĩ ra một âm mưu. Nếu bà đã nói vậy, bà xã yêu quý à, cháu hãy coi đây như ở nhà. Thực ra là, đã muộn rồi, thế nên hãy ở lại đây đêm nay, và trở về vào sáng hôm sau. Trưng rậm là nơi rất là nguy hiểm đó, con bé có thể ngủ trong phòng con, đúng không nào? Dạ thưa cha, con cảm ơn cha. Và đây là món quà nhỏ cho cháu, con gái ta có một cái vòng bằng vàng. Nhưng ta không còn cái khác, nên cháu hãy đeo tạm cái này, ta mong là cháu thích. Cô con gái và vợ người khổng lồ rất vui sướng. Dân mô lì, lại quá thông minh, để tin vào lòng tốt đột ngột của người khổng lồ. Vậy là khi cô con gái của người khổng lồ đang ngủ, Molly kéo chiếc niệm khổng lồ xuống dưới chân của nàng, rồi nàng đeo chiếc dây chuyền bằng vàng của con gái người khổng lồ vào cổ mình và đeo vòng hoa vào cổ của con gái người khổng lồ. Chẳng bao lâu, người khổng lồ đến, ông ta không thể nhận biết đâu là con gái mình, đâu là Molly, nên ông ta đã gửi và nghĩ rằng con gái mình là Molly vì ngửi thấy mùi hương của phòng hoa Vậy là, ông ta nắm lấy và lắc thật mạnh Con gái ông ta chợt tỉnh dậy Cha ơi Hả, đây là con sao Ngươi đã đánh cháu vòng cổ đó à Cha ơi, cha nói dối chúng con hả Con nghĩ là cha sẽ đối xử tốt với bạn ấy Cha thật là xấu bụng Ồ, ồ, không đâu con yêu à khổng lồ phải giữ gìn cô con gái đang tức giận Thì ông ta ném cái nhìn đầy hâm dọa về phía Molly Khiến nàng phải vội vã chạy vào đường. Nàng cố chạy thật nhanh, thật xa Cả đêm cho tới khi nàng đến một chiếc cầu treo đã bị chìm Trên ngọn cây có một sợi dây thừng Molly rất nhẹ cân và nhanh nhẹn nên nàng đã nắm lấy sợi dây thần và nàng đưa lên bay qua bờ bên kia Nàng thấy mình đang ở một vương quốc khác Nói chuyện với người dân ở đây Nàng biết rằng người khổng lồ đã quấy nhiễu dân chúng trong vương quốc Vì vậy, họ mới làm chìm chiếc cầu treo Để tên khổng lồ biết rằng hắn to quá khổ để đu dây sang đây Molly xin được ý kiến nhà vua của vùng này Ồ vậy là cô đã đánh lừa được tên khổng lồ Vâng, thưa bệ hạ, nhưng thần phải trở về nhà ngay Nhưng, cách duy nhất để chúng ta đuổi tên khổng lồ vĩnh viễn là cần phải lấy được cây kiếm chứa sức mạnh của hắn Elsie băng qua rừng để về với cha mẹ cô và không để tên khổng lồ bắt là bất khả thi Thưa bệ hạ, xin để thần thử xem sao Cô thử à Thần thử làm mọi việc để trở về bên cha mẹ của mình Thần nhận được lòng tốt của họ một lần Và thần sẽ thử lại Ta sẽ hứa, nếu cô lấy được thanh kiếm Cô và cha mẹ của mình sẽ không chịu đói khổ nữa đâu Cảm tạ người thưa bệ hạ Xin người hãy cho cây kiếm giả giống tên khổng lồ Vậy là Molly ra đi Nàng chờ cho đến khi mặt trời lặn và khi ánh sáng không còn trong nhà tên khổng lồ, tôi lẻn vào phòng hắn này cẩn thận lấy cây kiếm phía trên đầu giường và thay vào đó cây kiếm giả. Sau đó, nàng ném cây kiếm qua cửa sổ cho bình lính nhà vua ở phía bên ngoài. Tiếng kiếm rơi đã đánh thức tên khổng lồ hắn tóm lấy Molly. Ngươi, thiệt là đánh lừa được ta đúng không nào? Làm sao ngươi dám? À, ta đã đánh lừa ngươi được một lần, đúng không ta? Không phải, Lần này ta sẽ trừng phạt ngươi Thật sao? Nhưng ta chắc chắn ngươi không biết cách trừng phạt ta Thật sao? Nếu ngươi nghĩ rằng mình thông minh Hãy nói cho ta biết nếu ta ở trong tay ngươi Ngươi sẽ trừng phạt ta như thế nào đây Hãy mau nói cho ta biết Ta sẽ đưa ngươi xuống bếp Đặt ngươi vào một chiếc túi Cùng sợi chỉ, cây chìm, một con chó Một con mèo, một cây kéo Sau đó, ta sẽ treo ngươi lên cây đình và vào rừng tìm một cây gậy thật chắc. Sau đó, dùng chiếc gậy mang chiếc bì, kéo trên mặt đất, như vậy sẽ rất là đau. Đó là hình phạt đau nhất, ngươi thấy sao hả? Hả hả hả hả, rất tốt, giờ thì ta sẽ tống ngươi vào bị. Tên khổng lồ treo chiếc bị lên chiếc đinh, rồi vào rừng lấy gỗ làm gậy. Con chó, con mèo và Molly kêu ồn ào trong chiếc bị và đông đồ chiếc bị khiến cho bao nhiêu đồ trong bếp rơi xuống, làm người vợ khổng lồ thức giấc. Bà đi xuống bếp và thấy chiếc bị đông đưa. Chồng của bà đã đút chúng cháu vào đây. Nếu như bà đã nhìn thấy điều kỳ diệu mà chúng cháu đã nhìn thấy thì ha ha ha, nhưng chồng của bà lại không muốn cho bà nhìn thấy điều kỳ diệu này đâu. Cháu thấy điều gì sao? Hãy nói ta biết, xem cháu nhìn thấy điều thần kỳ gì nào ta cầu xin cháu đó, hãy nói ta nghe đi. Để nhìn thấy được điều này, thì bà phải vào trong đây. Tất nhiên rồi ta sẽ vào trong đó. Bà vợ của tên khổng lồ đã quá đổi tò mò, nên bà làm mọi việc để thấy được điều kỳ diệu mà các sinh vật bên trong đang thấy. Vậy là Molly lấy kéo và rạch chiếc bị ra cho bà vợ của tên khổng lồ chửi vào, rồi Molly nhanh chóng dùng kim chỉ khâu lại, chỉ để hé ra một lỗ nhỏ mà thôi. Thưa bà, bà đã đối xử tốt với cháu một lần, nhưng chồng của bà rất xấu bụng, ông ấy rất thích quấy nhiễu con người, hãy tự nhìn xem ông ấy đã làm gì với cháu này. Rồi Molly vội chạy đi, khi tên khổng lồ về nhà hắn cột chiếc bị vào cây gậy và cố kéo lê nó đi, qua chiếc lỗ của chiếc bị bà vợ của người khổng lồ đã thấy hết mọi chuyện. Con người ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lừa dối ta, ta ghét con người, và trước khi vợ ta tỉnh dậy ta sẽ đưa ngươi đi, và hành hạ ngươi trong đau đớn bà vợ tên khổng lồ liền lấy kéo rạch chiếc bị ra, rồi đứng lên. Tên khổng lồ thấy điều gì đó không ổn, khi hắn cố kéo chiếc bị hắn quay lại, thì thấy bà vợ đang đứng đó tức giận. Ông đó, ông đã hứa với chúng tôi sẽ không bao giờ làm hại con người nữa mà. Nhưng mà, con bé cố lấy trộm thanh kiếm của tôi. Để ông không bao giờ làm hại được con người nữa, đáng đời ông, tôi sẽ tự vứt thanh kiếm đó đi ngay bây giờ. Bà xã thân yêu à, tôi chỉ đùa cho vui thôi mà. Và vợ tên khổng lồ ném cây kiếm đi, nhưng tất nhiên họ không hề biết rằng Molly đã lấy đi cây kiếm thật. Nhà vua rất hài lòng nên đã sắp xếp cho cha mẹ của Molly tới vương quốc và ban cho họ đất đai để trồng trọt. Molly và cha mẹ nàng không còn phải đói nữa. Molly là cô gái kiên cường tinh nhanh và thông minh nàng đã không từ bỏ, cho dù tên khổng lồ đã giai dọa nàng. Vậy là cuối cùng điều tốt đẹp đã tới với nàng trước rất chân thành cảm ơn các bạn đã nghe chuyện đến giây phút này. Chúc các em và gia đình có một ngày vui vui và thành công, và đừng quên đăng ký kênh nếu chưa đăng ký nhé.